Mình vừa chụp ảnh cho Hương đấy Ai? Hương à Cậu có biết biệt danh của cô ấy không? Hắc cô nương đó Hey, dạo này cô ấy trắng đẹp hẳn ra đó nghe Không dám đâu Hương Các cậu vừa khen gì mình thế? Sữa rửa mặt làm sáng da Cool với các hạt massage và vitamin B3 sẽ xoa nhẹ và lấy đi các tế bào chết Đem lại cho bạn một làn da mới sáng đẹp hơn từ giờ cô ấy đổi tên rồi nghe Bạch cô nương đó